Trẻ em thích học đánh vần tên của chúng. Đây là cơ hội giúp trẻ học một số chữ cái. Bạn có thể đánh vần tên của trẻ theo nhịp điệu. Ví dụ, nếu tên của trẻ là Tâm, bạn có thể nói tờ âm tâm, tâm, tờ âm tâm, tâm, tờ âm tâm, tâm. Sau đó, bạn và trẻ có thể đánh vần cùng nhau vài lần. Tờ âm tâm, tâm, Cuối cùng, trẻ có thể thử tự đánh vần. Tờ âm tâm, tâm. Hoạt động này giúp trẻ học các chữ cái trong tên của chúng